Bất động sản là một khoản đầu tư tốt. Bất động sản là một khoản đầu tư tuyệt vời vì bạn có thể tận hưởng lợi nhuận, lợi ích về thuế và tận dụng bất động sản để xây dựng tài sản cho riêng mình. Dưới đây là 5 lý do tại sao bất động sản là một khoản đầu tư tốt. 1. Lợi nhuận tốt. Trong bất động sản, rủi ro mất mát của bạn được giảm thiểu bằng thời gian bạn giữ tài sản. Khi thị trường được cải thiện, giá trị nhà, đất của bạn cũng tăng theo và kết quả là bạn xây dựng được vốn chủ sở hữu. Rủi ro không bao giờ thay đổi trên thị trường chứng khoán và có nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn có thể tác động tiêu cực đến khoản đầu tư của bạn. Bất động sản cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn khoản đầu tư của mình vì bất động sản của bạn là tài sản hữu hình mà bạn có thể tận dụng để tận dụng nhiều nguồn doanh thu, đồng thời tận hưởng sự tăng giá vốn. 2. Giá trị tài sản cao. Giá trị đất, nhà sẽ chỉ giảm trong một thời gian và tăng lại. Các khoản đầu tư khác có thể khiến bạn có ít hoặc không có giá trị tài sản hữu hình, chẳng hạn như cổ phiếu có thể giảm xuống mức không hoặc một chiếc ô tô mới giảm giá trị theo thời gian. Sở hữu một bất động sản sẽ giúp bạn yên tâm bảo vệ khoản đầu tư này vì tính đảm bảo nhận được chính sách tốt nhất hiện có tài sản của bạn được bảo vệ trong trường hợp xấu nhất. 3. Luôn tăng theo thời gian. Bất động sản càng lâu thì bạn càng kiếm được nhiều tiền. Thị trường nhà ở luôn phục hồi sau những bong bóng trong quá khứ khiến giá nhà sụt giảm. Và đối với những người giữ khoản đầu tư của họ trong những thời điểm không chắc chắn đó, giá đã trở lại bình thường và sự đánh giá đang trở lại đúng hướng. Giờ đây, các nhà đầu tư bất động sản tại các thị trường hoạt động hàng đầu đang tận hưởng một vận may trời cho. 4. Đa dạng hóa. Nếu bạn đã từng nói chuyện với một nhà lập kế hoạch tài chính về việc đầu tư, thì bạn sẽ nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa. Khi bạn đa dạng hóa nhiều đầu tư của mình, bạn sẽ giảm rủi ro. Bất động sản sẽ luôn đóng vai trò là tài sản hữu hình an toàn để giảm thiểu rủi ro trong danh mục đầu tư của bạn. Nhiều người đã tích lũy được của cải chỉ bằng cách đầu tư vào bất động sản. 5. Nhiều lợi ích. Bạn có thể được khấu trừ thuế đối với tiền lãi thế chấp, dòng tiền từ tài sản đầu tư, chi phí hoạt động và chi phí, thuế tài sản, bảo hiểm và khấu hao ngay cả khi tài sản tăng giá trị và các lợi ích khác. Cuối năm là thời điểm rất bận rộn đối với bất động sản vì mọi người muốn tận dụng nhiều lợi ích về thuế trước khi kết thúc năm.